chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 Hôm nay kênh nhà đất quận 12 xin giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà nằm ở phường Thịnh Xuân, quận 12 Căn nhà chúng ta là nhà một lầu có diện tích là 4m5 x 20 xây dựng 4m5 x 16 à, sổ hồng riêng đã được chủ à, hoàn công đầy đủ và đây là sổ hồng của căn nhà chúng ta nhà đã được à, chủ à, hoàn công đầy đủ một dệt một lầu đây là đường trước nhà của chúng ta là đường bê tông có chiều ngang là 4 mét rưỡi xe ô tô xe 7 chỗ xe tải vào à, thoải mái và từ vị trí căn nhà của chúng ta ra sân bay à, Tân Sơn Nhất khoảng 9 à, km nha quý vị rất là gần một vị trí rất là đẹp và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan căn nhà phía trước nhà chúng ta có một lớp cửa kéo và một khoảng sân khoảng 2 ờ, mét rưỡi bên trong chúng ta cũng có một lớp ờ, cửa sắt hiện tại thì ngôi nhà này đang cho thuê với giá là 10 triệu một tháng dùng để ờ, chứa hàng phía trước chúng ta là phòng khách có chiều ngang là 4 mét rưỡi và chiều sâu do là khoảng hơn 5 mét rất là rộng rãi và đây là cầu thang thông lên tầng 1 sau cầu thang chúng ta có hai phòng ngủ đây cái cầu thang thông lên tầng 1 được ờ, đổ và lót gạch đây là phòng ngủ ờ, thứ nhất tiếp đến chúng ta sẽ tới ờ, phòng ngủ số 2 dù cũng đang chứa hàng và sau cùng là chúng ta là nhà bếp và nhà vệ sinh nhà bếp khu vực bếp thì có chiều ngang 34 mét rưỡi và chiều sâu vô là khoảng hơn 3 mét nhà vệ sinh và cuối cùng là chúng ta có một cái sân phơi nhỏ có chiều ngang qua là hơn 1 mét và chiều dài là 3 mét do nhà chúng ta cũng cắt cũng hơn 3 năm nên à, màu sơn hơi à, xuống nước một tí nếu quý vị về à, ở thì chúng ta có thể trang, trang trí là cho đẹp sơn phết quét voi lại và bây giờ chúng ta đã đi thẳng ra phòng khách tham quan lại một lần nữa phòng khách à, rất là rộng rãi và bây giờ à, theo chân phúc chúng ta sẽ à, lên cầu thang và thông lên tầng 1 cầu thang thì được đổ bê tông và phía lan can kế bên cũng được xây bằng gạch trên là lầu 1 của chúng ta có hai phòng ngủ một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau phía sau phòng ngủ phía sau chúng ta lại có một cái sân phơi bây giờ chúng ta sẽ tham quan ờ, phòng ngủ ờ, phía trước phòng ngủ phía trước rất là rộng nha quý vị chiều ngang 4 mét rưỡi và chiều sâu vô 5 mét phòng ngủ ờ, phía trước chúng ta thì có một cái cửa sổ dùng để lấy gió lấy sáng nhà Phúc xin nhắc lại nhà có diện tích là 4 mét 5 nhân cho 16 mét nhưng mà diện tích đất của chúng ta là 4 mét 5 nhân 20 được chủ gửi bán với giá là 3,5 tỷ chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và đây là phòng ngủ ờ, thứ tư ở lầu 1 nhà chúng ta có 4 phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp và một sân phơi phía sau sân phơi phía sau chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh và một cái ờ, sân nhỏ chúng ta phơi đồ và một cái góc nhỏ bên đây để chúng ta có thể để ờ, máy giặt do nhà này à, cất cũng hơi lâu và đang cho thuê nếu quý vị về ở thì có thể à, sơn phết lại thì căn nhà sẽ rất là đẹp đây chúng ta đi một vòng từ phía à, sau lên phía trước và bây giờ Phúc sẽ quay cái con đường từ ngã ba chợ đường vào vị trí ngôi nhà cho quý vị xem nha đây là ngã ba chợ đường khu buôn bán rất là đông đúc hướng bên phải Phúc thì à, về cầu Phú Long cũ còn à, phía bên trái đi hướng này là về Bùi Công Trần khoảng 300m chúng ta vào một đường nhánh nhỏ là tới vị trí của căn nhà hiện tại thì khu chợ này buôn bán à, rất là đông bây giờ là là 10 giờ trưa nhưng mà còn người buôn bán rất là đông nha quý vị từ ngôi nhà chúng ta ra chợ này mất khoảng 200m xung quanh chúng ta có rất nhiều siêu thị đây thế giới à, sữa bên trái chúng ta có rất là nhiều siêu thị cửa hàng buôn bán rất là đông đúc à, bách quá xanh rồi à, Sataput Vinmart khu này rất là đông dân cư và sầm uất nha các à, quý vị đi thêm khoảng một hơn 100 mét nữa có một đường nhánh chúng ta sẽ quẹo vào một tí là tới căn nhà nhà hiện tại của chúng ta nằm phường Thạnh sơn quận 12 và đây là đường nhánh rẽ vào căn nhà chúng ta đường này thì có chiều ngang là hơn 5 mét khúc trong này hơi nhỏ một tí là gần 4 mét nha quý vị xe 7 chỗ xe 4 chỗ xe tải vào ok nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có liên hệ theo phút số điện thoại trên màn hình để à, xem căn nhà và gặp trực tiếp chủ để à, chúng ta làm việc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những à, video sau chào tạm biệt chúc quý vị à, nhiều may mắn và nhiều sức khỏe trong cuộc sống Thank you.